Hello Con chào cả nhà Cả nhà có thấy con không? Cả nhà có thấy em không cả nhà? Mấy ngày này em nói thật chứ cả nhà Em đau đầu lắm Em đi làm Em không có tâm trạng làm nữa Thật sự Nói chung là Em không có lời lẽ nhiều Nhưng mà em cũng không biết những cái lời lẽ đó Em đã xúc phạm tất cả cộng đồng như vậy em cũng đã biết em lỗi em sai rồi em thành thật xin lỗi mấy người chửi em sao mọi người chửi em sao cũng được nhưng mọi người phải cho em nói em nói bên ngồi đâu cho nói đâu nào là đau đức giả nước mắt cái xấu vậy mọi mấy người nè mọi người nè con người ai không làm sai mấy người hãy cho em mọi người hãy cho em cơ hội để chuộc lỗi của mình vì em hứa từ nay em không phát con những từ tục tiểu sâu lậu nữa Mà mọi người Cứ ngày nào cũng đăng hình em lên Những cái phát ngôn Cái đó đã qua thì cho qua đi Em nghĩ cái chuyện này cũng đáng gì mấy Anh mấy chị cũng mời gồng đồng tay để tha cho em một lần đi Con người đâu ai không làm lỗi đâu em xin cúi đầu thành thật xin lỗi xin lỗi cộng đồng việt nam và tất cả những anh chị em việt nam ông bà cô chú và dạ, toàn thế giới anh chị em việt nam hãy mở rộng vòng tay tha cho em một lần em cũng không có em biết cho dù những lời em nói ra cả nhà cũng không chấp nhận được đâu nói em nào là giả tạo nào là nước mắt cá sấu nào là ừ, biện minh cho lời nói em không biện minh đâu em không giả tạo đâu mấy chị à em thật sự em không biết những lời lẽ đó nặng nề như thế nhưng mà em đã biết em sai rồi em thành thật nhận lỗi còn em chỉ biết vậy thôi em thành thật xin lỗi còn mấy chị có khoan nghĩ hay à tha cho em em hứa em sẽ không tục tiểu thua lỗ nữa và đừng bao giờ ai để lấy những cái hình cũ những cái clip cũ của em để mà đăng lên để nói ừ con nè nó xin lỗi rồi mà nó lên nó chửi như gì những cái đó đã qua rồi cho qua đi mấy chị mấy anh à những cái gì đã qua rồi đừng bao giờ môi sớt lại mình hãy lo làm đi đừng bao giờ soi mới chuyện của em nữa em thành thật xin lỗi còn mấy chị nghĩ em nước mắt cá sấu cũng được giả tạo cũng được bởi vì em không có lời lẽ em không biết văn ừ, qua lý lợi nhưng một lần này em rút các kinh nghiệm nói em phải suy nghĩ thì mấy anh mấy chị hãy tha cho em một lần đi đừng bao giờ lôi ra nữa em nói thật sáng em đi làm em có tâm trí đi làm xem chút bé đó để, con em còn nhỏ lắm để cho em làm em lo cho con em nữa em cũng có biết em sai rồi em thành thật xin lỗi đừng ai mà chuyện nhỏ xíu ra to nữa em thành thật xin lỗi là những cái clip em đã chửi qua đó em cũng bị hết cái bù bi rồi em không xóa được đó mấy anh mấy chị nếu mà thương em hãy gỡ bỏ cho em đi đừng làm như vậy nữa con người mà ai không có sai đúng không chén trong cỏ trong trong sống còn có lúc mà cua nhau mà mấy hôm nay em cũng đi chùa em sư cô cũng dạy em nhiều lắm em hứa em không bao giờ xúc phạm nữa đâu không bao giờ nói những lời thô tục trên cộng đồng mạng nữa cũng không hy vọng là mọi người sẽ bỏ liền nhưng mọi người đừng bao giờ đăng những hình cũ của em lên nữa và đừng bao giờ nói là ờ, mày xin lỗi rồi mà mày còn chữ hoài em thật sự không có